pháp của Đức Tôn Sư Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo là sám giảng quyển nhất khuyên người đời tu niệm. Kính thưa chư quý thính giả và quý đồng đạo, đây là quyển thứ nhất